Trước tiên chúng ta sẽ đến với nội dung phương pháp định tính. Phương pháp định tính thì mình sẽ xác định xem là cái hấp hữu cơ này có carbon như thế nào. Chúng ta hãy lưu ý cách tiến hành nha. Rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ đem đốt cháy hấp hữu cơ rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong. Dung dịch nước vôi trong ở trong vô cơ mình đã học rồi, nó có công thức là CaOH hai lần. Và mình sử dụng nước vôi trong ở đây với lượng dư CaOH lần dư kèm nhé hiện tượng xảy ra à trước khi hiện tượng xảy ra mình sẽ lấy ví dụ này ví dụ chúng ta sẽ đốt cháy bông đốt cháy đường đó, để đơn giản thì chúng ta sẽ đốt cháy những hợp chất rắn đi đấy chưa bông đúng không đường đường ăn hàng ngày chúng ta đấy đúng không đường kính đấy đúng không hiện tượng xảy ra sẽ như sau à, nếu chúng ta mà thấy nước vô trong vẩn đục vậy thì chúng ta học hóa vô cơ chúng ta học về trường carbon rồi đúng không ạ hợp chất nào có khả năng làm vẩn đục nước vô trong đấy các em à đó là những cái anh oxit axit đúng không? Nó cụ thể nó là CO2, nó là SO2 đúng không ạ? Ở đây nó chữ cơ thì mình uh, đang xác định đó là nó sẽ có khả năng có carbon rồi, đúng không nào các em? Vậy thì nếu mà làm vẩn đục nước vào trong thì mình phải tư duy hợp chất hữu cơ này nó sẽ sinh ra cái gì ạ? Quá trình đem đốt này nó sẽ sinh ra à, sinh ra CO2. Chứng tỏ rằng sản phẩm có CO2 nhé các em. Có